Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải anh em ơi Ở lần này thì uh, Khải sẽ cùng anh em đấu giá vật phẩm ờ, công thần chiến như anh Vừa rồi thì ba lần đầu tiên ban uh, ờ, ngáo cũng như là đại mấy chủ đại xã tắc đại sơn hà này chứ sau khi gộp sẽ thành đại sơn hà và ban ngáo ăn được uh, thành lâm an và cũng thu lợi là một ít uh, lợi phẩm và bây giờ thì uh, ngáo sẽ đấu giá cho anh em xem nha anh em ơi tuần vừa rồi thì ngáo ăn được lâm an và thủ thành công uh, tiếp tục đó là biển kinh và lợi ăn thêm thành phần tượng anh em đó rồi bên bắc thì không được ăn được thành lớn nữa đâu bằng mình bên này chủ đầu cố gắng ăn thành lớn thì ok vậy là thành công rồi và được phần thưởng rồi em mà đó chính là phó này em ơi đó, ok ok anh em ơi bây giờ chúng ta sẽ vào phiên đấu giá anh em ơi em sẽ ít ba cho anh em đấu luôn anh em ơi x 3 rương này thì uh, nếu mà em nghĩ rương này thì nhu tình định quốc ông bang một rương này chắc khoảng 200 xu thôi anh em ơi à, em sẽ cho 600 xu lên 100 xu rồi anh em lên em ơi ba rương nha năm ít ba nha năm ơi đó anh em nấu này năm ơi nhu tình định quốc ăn ban này nọ anh em hai kim đông phấn bại ừ hai kim à, mở ra sẽ được là ba rương ba rương đúng rồi ba rương hai kim đó hai kim ba rương dành cho linh đông phương bại đó nói chung lần đầu tiên mình phải cái thu nhập gì đó mới có lương cho anh em cao nữa ủa rồi đụng tiếp tục anh em ơi hai kim ba rương bảo rương trong bảo anh em xem like anh em trên cùng đợi nha khá à, Một kim tám rương à? Bên kia một kim tám rương bên nào cơ vậy? Bên nào một kim tám rương cơ vậy? Hai kim lần một Bên kia chẳng là đấu kiểu đấu cho có anh em Hỗ trợ nhau rồi, hai kim lần một hai kim lần một Cái này hiện tại đang khả năng làm video luôn nha anh em. Mình cứ đấu thoải mái chốt giá xong xuôi đâu đến đâu đến đó thôi. Hai kim lần hai Nếu mà ra ăn, ra được ăn ban thì lời, một món ăn ban là lời. Ừ, cứ một món ăn ban là lời thôi. Áo phục hồi 50 là lời. Rồi, Diệp Nhật anh ơi Diệp Nhật anh, lên ơi Diệp Nhật anh Diệp Nhật Cứ trải nghiệm thôi Giờ xem mà mới mà biết đâu <coughs> Tất cả đều mới Hai kim Cả đều mới cũng đều lòn hết Cũng biết như ra gì ờ, ờ, Ba rương uh, trong bão hai hai kim ờ. rồi tiếp tục anh em ơi hiện tại chúng ta sẽ có tiếp tục đó là 12 viên thủy tinh 12, 12 viên thủy tinh nha X12 Trung bình 200 xu một viên thì sẽ là 2k4 xu Lên 100 xu một lần đấu Đó Tương đương 200 xu một viên Rồi anh em nào cần thủy tinh đấu Lên đi anh em 3 ngàn 3 ngàn 12 viên tương đương 200 xu một viên rồi anh em còn cần thì tên đấu ba k cho Khải 3k em ơi 3k 3k sâu 3k sâu 3k sâu 3k lần 1 Khải cần thì tin đừng Khải đó thôi nè Mình đón 250 đấy Anh em nào hơn thì nhường Đó <laughs> Trong không tính toán gì nữa khổ sao anh cái túi vừa rồi đấu được cái gì ấy à, anh mở đó em biết đâu anh đông phương các bạn anh mở đó mở ra được cái gì anh đông phương ơi để lại cho em một túi 700 xu cái đó là một, anh kích rồi anh kích rồi mở ra là 12 viên anh đọc là 12 viên mà hiểu không không anh ừ. em ơi 12 viên thôi cái cái đấy là mở ra random các loại à anh hay ghi là lại này nào à? 12 viên là 4 này ghi rõ luôn 12 à, thủy tinh đây, ba kim lần hai ba kim lần hai có 12 viên thôi. Ba mỗi cái túi mở ra được một cái ăn bang 7 ngày. 12 <laughs> viên dân ba kim lần hai Rồi, không ai lên khả chốt cho nào. Đó, tương đương 250. Ai lên thì gãy nhường thôi. Mình cần mà 21 tháng 8 đến 1 tháng mới hết hạn, cứ đỡ này cho đẹp anh em. Đó, 21 tháng 8 luôn. Ba kim bỏ ra nha. Đó. Rồi tiếp tục mà vũ khí trang bị 6 dòng X3 trang bị 6 dòng hiện tại bây giờ thì như Khải thấy thì khoảng uh, vũ khí hiện tại nó là rẻ rồi 500 xu lên 100 xu anh em nào trải nghiệm mình lấy rương vũ khí anh em X3 ba rương 500 xu rương vũ khí anh em rương vũ khí anh em ba rương 500 xu tương đương là khoảng một trăm rưỡi một rương anh em anh em đấu đi mình lấy mở anh em ơi Hồi trước một rương tụi em đấu là hai kim ấy Ở tầm này chắc không ai đấu năm trăm 500 xu Trời rương này không ai không ai đấu nữa thì Sẽ thành tam thanh bốc nha Nam à. Em em lấy đó Ừ đó rương vũ khí luôn Nam Cái gì một cái năm trăm xu ba cái 500 xu À, 3 cái trăm. Đúng rồi, ba cái năm trăm rất rẻ luôn 150 xu cho một cái thôi Anh em đấu lắm mà mở đi Đó 600 xu cho anh Cún ba đơn này bèo lắm nếu ra thị trường phải một kim rưỡi nữa ít nhất phải một năm trăm sáu một rương tầm này thì rẻ rồi không không như hồi trước được đừng chọn một cái <laughs> ba, ba, ba cái mới ba cái mới có 500 xu thôi gì đúng rồi, là sáu cái rồi ba cái một kim một kim, cho tâm thánh đó phải là ba cái chứ đừng có một cái gì lộn xộn nơi anh đó anh lụm luôn ba cái đó ba cái một kim đó còn anh muốn một anh muốn mua một cái thì có thể ai đấu giá được thì anh có thể bi em riêng anh anh xin anh mua lại một cái đó ba cái một kim một kim lần một à, <laughs> chúng ta tiếp tục anh em ơi đại phiên đấu giá ngày hôm nay khá là canh anh em à những vật phẩm này nói chung là không ai thèm đấu luôn nè tại vì đủ vũ khí rồi giờ ai, ai muốn trải nghiệm ai muốn mở thì mình đấu thôi một kim cho ba rương vũ khí một kim quên ba rương vũ khí uh, tiếng sáu dòng <laughs> <laughs> ba rung kiếm kiếm năm thánh đủ chất luôn ai em một cái nhá anh đâu đánh ơi chốt anh ơi anh nhật năm thánh ơi chị một cái nhá ba rung chị em một cái năm thánh ờ ba vô rương rồi ba rương sáu dòng giao dịch anh ơi một kim đó cho anh em giải trí còn tầm này thì thiệt là không ai đấu đâu không không thèm luôn đâu đó làm gì nữa đâu dễ giờ anh ơi đó. rồi một kim đó rồi ok xong và bây giờ này à, chúng ta sẽ có là là 6 12 24 viên tinh hồng 24 viên tinh hồng được khai sửa lại cho nó 24 với tinh Hồng cho nên em 4 bộ X4 bằng 24 cục tinh hồng à, 24 cục tinh hồng thì ví dụ trung bình một bộ 100 xu thì đấu như này khoảng 200 xu lên em ơi 200 xu lên 50 xu đó bốn bộ khoảng 400 xu thôi đấu đi em ơi 12 12 đúng rồi bốn bộ em ơi bốn bộ đó 400 xu trung bình 100 xu một bộ có chứ hôm nay đánh uh, băng mình anh thành lớn và băng l anh thành lớn mà anh em anh thêm thành con mà anh anh linh mở được gì anh linh ơi newton hả được gì lời không ờ. không không, không. À. Ờ. 400 xu lần một cho Tam Thánh. Đúng rồi. Mới mà. Còn là cái đấy là nó nó nó giam Doom, nó giam Newton đỉnh quá, hiệp cốt. Đúng rồi, nó giam Doom xu lần một nhân sự là một cho thanh toán ngon đao thủy kìa đó ngon đao được cái đao thủy ngon đấy bốn xu lần hai à, Tâm Thánh ơi nhường em Tâm Thánh ơi nhường em một bộ bị em lên đảo lại nha Tâm Thánh ơi à coi coi coi em có em có em có em có được được em có rồi giao dịch chốt anh ơi em có rồi Em vừa nhìn lại đường Do nãy em, lên đảo em tại tới gì là full máu Có ngày 10 máu 45k Phải lắm 45k 45k mấy mình nhanh chết vậy ông nào Ờ à, không vẫn vẫn trâu em vẫn trâu Nhưng vẫn trâu hơn hồi xưa Đó Vẫn trâu hơn xưa Anh vẫn trụ dù tốt mà Nhồi máu trụ tốt mà không, cũng bình thường thôi không phải là nhanh chết bữa sau, bữa sau like thì cho em theo đánh luôn đi chứ like mà đứng yên chỗ không theo đánh đưa em theo theo đánh thì ai phụ bên chấp bên kia đúng không em phải theo một cái cánh nào đó chứ ờ, ờ, ờ. rồi tiếp tục anh em ơi nãy là khả giao dịch gì à? mất tiêu ra à, nãy mình giao dịch gì ba kim mình mất tiêu ra ta đúng rồi 12 thị tinh nãy khả mua 12 thị tinh ba kim thì gửi vô danh sách đó ba nghìn xu rồi giờ tiếp tục anh em ơi hiện tại phiên đấu giá này khá là lâu rồi khải cũng đang muốn chờ đợi những anh em này nọ lên đấu giá cái cái ờ, ngựa cho nó vui mà không ai lên thì thôi anh em chúng mình không biết nha tiếp tục chúng ta bây giờ là còn nhấn vào chuột phải sẽ nhận được nhiều vật phẩm giá trị cái này thì có kinh nghiệm rồi đúng không ta được khai đọc lại cái này ơi cái nào cái rưa cái cái cái, cái hạt đó hả ừ cái hộp công thành chiến gì đó nè ba mươi ờ, ba chục triệu Ôi. Mỗi, à, mỗi ngày ăn một cục ba chục triệu luôn ngon dữ ta Thôi không cần đâu em ơi, ba chục triệu đó. ba chục triệu. Phát cái gì cái này đó ai ai cần thì đâu chỉ cần nghiệm phát kinh nghiệm cần tầm này một trăm bốn mấy cần nghiệm phát còn bên phát một tuần đang ngồi chi mấy con vậy cứ đấu giá trong nó phát ừ. một ngày ăn một cái à ừ một ngày một cái giờ phát hả à? à, thời hạn à, ba ngày thời gian ba ngày đúng rồi đúng rồi đúng rồi bon nó đúng á cần bon nó đúng á cần bon nó đúng nha có 3 ngày thôi rồi ok hợp lý trong trong discord mình là trong discord mình là bao nhiêu còn lại bao nhiêu thì anh em muốn đấu cho ạc xe thì cứ đấu đúng rồi được rồi hiện tại bây giờ công công thành lúc nãy đúng rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 30 người đánh công thành hôm nay Ok nha 30 người mà trong này là 45 bao là sẽ phát mỗi người đi công thành một bao và còn lại 15 bao sẽ đấu giá ok chưa? đấu giá ok. Là mỗi lần là 2 5 bao đi. Ờ hai bao đi. Má hai bao mất thời gian quá thiệt luôn em. Đủ cạnh thiệt chứ. Bây giờ năm bao đi. Lần năm bao đi. Tại vì thời hạn có 3 ngày. Ờ à, có 3 ngày. Nhưng mà nay đấu giá năm bao à, xong người ta nuốt nay đấu giá hai bao cho người ta mới tại vì mình đánh. Ừ, một em mấy ngày một, một hai hai rồi đấu giá một một lần là ba bao ba ngày rồi anh em tự tính nha ừ ừ năm tuần đi không đủ đâu nhiều lắm còn cái kia là 30 công thành thì lúc nhận lương thì sẽ nhận thêm một túi này cho nó vui nha nào, cần bao nó đúng á tại vì khải là tưởng một tháng như những con ngựa những con mắt đồng kia người thì 7 ngày mà cái túi này có 3 ngày thôi đó túi này có 3 ngày à 25 tháng 7 ok hợp lý triệu like đây ba bao 30 triệu một túi thì à, cho anh em 50 xu đấu giá vui tầm này quá thua rồi mày 50 <laughs> xu x3 nha x3 rồi 100 sâu lên lên lên lên 10 xong. Rồi, trăm sâu lên 10, ai lên trăm lấy. Lên em ba túi, 100. Và Phượng Trường. X3. Cái túi đấy đúng không? Đúng rồi, túi này anh, cứ một túi là cắn được 30 triệu á, một ngày á. Đó. Được cái gì chẳng không? Ai biết được cái gì, được kinh nghiệm đó, nó báo được kinh nghiệm không mà. 200 sâu. Được một phẩm giá trị mà test một cục thử đi. Thì đỡ anh em tự test đi mà. Test làm gì? Anh chưa mở lần nào. Đi. Đó nè Nhận gì đây Nó không có được vật phẩm giá trị ghẹ Nè Mỗi phần quà chứa 30 triệu Mỗi nhân vật sử dụng một hộp trên một ngày xong trong không có vật phẩm gì giá trị đó Đó Ừ 200 lần 2 Ở này, ở này Khải test cái của Khải nha Cho anh em coi Một cái của Khải Rồi 30 triệu Đó không có gì nha Đấy Rồi Tiếp tục Rồi chốt anh ơi Chốt 300 Tiếp tục uh, à, tuần mới 200 rồi ok 200 tiếp tục lần một vì nó, nó yêu cầu một ngày ăn được một cái thôi nè không được nhiều thà nó không yêu cầu á thì nhiều anh em đấu được nó yêu cầu cái gì ừ hai trăm hai trăm ba túi hai trăm lần hai hai trăm lần hai trước rồi hai trăm lần hai trước cho đông phấn bại rồi chờ tuần sau đây anh em hoặc là lên 10 xu hoặc lên 10 xu rồi tuần đầu à, 30 túi này sẽ được phát mình khai cái danh sách 30 túi đấu cho anh à, đó, à, đấu cho à, anh anh anh anh thông ca anh thông ca này đó, lương 30 người anh không biết mấy cái vụ đây chờ nãy giờ nhiêu đó không thấy lên mà inbox rồi không thấy lên đấu thành cái đó là anh lên cấp 160 rồi nhanh rồi mới bình 201 rồi chốt cái kẹt 201 giao dịch giao dịch tiếp tục tuần mới này em ơi trăm sâu lên ghé ra giao dịch này 100 cho Tam Thánh Không Cái gì Có uh, 5k đấy 200 200, 201 Khải gửi quyển sách này 15 túi này 200 201 Rồi tiếp tục Thống kê trên phòng thông báo nha anh em ơi 220 220 đó, lần đầu giá quá là căng thẳng em ơi 220 Mà vẫn được gì rồi em ơi <laughs> Kinh nghiệm 30 triệu 220 lần 1 Rồi chốt tâm thánh Chốt anh đây, Mấy cái này thì nhanh trong qua đi em ơi Ai muốn lên thì đấu sàn sạc nè Nhanh luôn em Còn không thì chốt nhanh luôn em ơi 21 anh nhờ tâm thánh này Giao dịch Tiếp tục tuần mới đây là mình đấu cho anh tung ca nha anh em Anh đủ top trăm ờ, số 10 thì đấu được đỡ cho anh này Tâm dạ. à, tâm tấn hai hai trăm anh. 220. Rồi. Tuần mới đi hai trăm 201 Hoàng Dung. hai trăm 201 Hoàng Dung. hai trăm 201 Hoàng Dung. Rồi, chốt hai trăm 201. Giao dịch đến đây. Tiếp tục tuần cuối cùng. Hoàng Dung giao dịch đến đây tương Nam Cao Minh Tử. một trăm cho Tâm Thánh. 200 gia cuốn lúa giao dịch gì ta lúa ông bị ông làm gì giao dịch đứng như dịch vậy ta từ lúi ơi hoàng dung dịch này lúa đâu à lúa giao dịch gì vậy ta hoàng dung 201 này 201 mốt sâu cộng rồi tuần cuối cho rồi đợi tí đợi tí anh ơi 201 giao dịch gián lượng ơi giao dịch anh cường ơi anh tùng ơi chốt mà cái này không có điếm anh em ơi cho nhanh giùm em á rồi anh tùng ra cái lượng giao dịch anh giới thiệu là lúa là phải rồi đang mang nè Lúa đâu online đâu Discord mà giới thiệu Người tôi phiến kháng cả 7 7 ngày chờ anh đóng kim á chờ anh đóng kim ok để em cắt vô em cho em mượn hai trăm mốt em khỏi lộn tiền anh em cái túi này được phát lương này này bỏ trong này tiếng dịch này cho anh mượn hai trăm mốt này rồi tiếp tục sẽ là lỡ ba công thành tiếp tục sẽ là lỡ ba công thành nha hiện tại cái, này á nhiều anh em mới chưa hiểu vấn đề hiện tại bây giờ khải thông báo anh em luôn lỡ ba công thành này nha đó lỡ ba công thành này sẽ là mở ra được hai hai đến 5 triệu hình xui răm đâm sẽ ra được rương bảo rương trong bảo hoặc là rương nhu tình định quốc đâm đâm hên xui có thể ra cái này khả nói là hên xui tỷ lệ có thể ra hên xui nha mở ra 50 50 vạn nếu mà được 50 vạn á hoặc là anh em đấu giá được cái tiền vạn này sẽ giao ngược lại cho ban để chuẩn bị tiếp tục trận công thành tiếp theo nên là cái giá đưa ra 20 túi này rất là rẻ chỉ đỡ cho anh em nào muốn lấy kinh nghiệm và muốn trải nghiệm cái hồn kim môn phái hoặc là sáu anh em hồn kim môn phái không có muốn trải nghiệm mở ăn ban nhu tình đường quốc thì có thể mua 20 túi này thì tương đương là như hồi giờ xưa giờ 20 túi bằng một kim lên 50 xu đó tiền vạn trả lại ban tiền vạn là mở ra một k này một k vạn này trả lại ban đó anh em nào muốn trải nghiệm thì lên còn không thì sẽ có người mua lên em một kim 20 túi là tương đương là một túi là khoảng hai ờ, hai trăm trăm năm hai trăm xu hay nhiêu ta một kim trên 20 một kim nếu mà không ai đó thì khai sẽ hạ thôi chia cho 20 túi thì một túi còn 50 xu đó một túi còn 50 xu anh em nhận là được là từ 3 đến 5 triệu và có thể mở ra à, ăn ban như tình định quốc đấy còn 20 túi này sẽ trả là ban một ca ca bạn đó một ngày ăn được 50 túi nha anh em một ngày ăn được 50 túi đó ghi luôn mỗi ngày 50 túi trả là trả ba người thì trả ba này ngày năm buổi tối trên ngày thấy bị em phong ca phong ca không biết gần đủ chưa cho cái này là phong ca chốt từ đầu đến cuối luôn là không ngừng ngày nào luôn em chị anh em chỉ việc không đáo thành phong ca anh lầm hết đấy game hello anh em mới vô nha đủ nó dài quá nè mày nó dài quá nó không chọn nè mày ừ phong ca mở nhiều lắm nói chung là anh anh em không lái anh lái à anh, anh nói mà anh em xong đấy thì theo theo anh cái đấy là như bằng chỗ anh để chỗ vua tốt không anh bỏ ra anh ấy trả lại ban à, đó cái... xưa giờ là như vậy xưa là như vậy một kim cho anh tú anh cuốn một kim cho anh cuốn cái này á cái cái phần thưởng của mình công thành á là cái quan trọng là cái này nè anh em ơi anh em đấu giá lương càng cao thì anh em càng có lương cao còn ví dụ như cứ một kim đứng hình như thế này thì lương anh em chỉ mọi chỉ là trung bình từ 500 đến 700 thôi còn xưa á 20 túi như thế này bọn em đấu ba bốn kim lận là lương anh em có thể lên đến một kim đến hai kim chả sao không chọn công thành đấy còn tầm này ít thì đấu giá ít thì lương thấp thôi chứ còn em đâu có quyết định được cái lương của anh em chỉ việc vào đấu giá thôi một kim cho anh cuốn chứ anh em không lấy cũng có phong ca lấy một kim mà rồi giao dịch 20 túi đầu anh cuốn ơi giao dịch cho em một kim luôn quên một cái dạng luôn anh có sẵn luôn giao dịch luôn không anh cắn xong anh đưa em Rồi, giao dịch anh ơi tiếp tục uh, tiếp theo anh em ơi túi tiếp theo giao dịch tuôn đầu tiên một kim khả ghi cập nhật của nó 190 bao 20 một kim này đợi tới này rồi một ngàn xu túi 20 túi đầu tiên giao dịch anh ơi rồi anh có các bạn thì vứt qua một ca luôn là thoải mái luôn một ca với một một kêu với một ca dạng là xong còn không thì anh anh xong anh đưa em không sao hết đó xong đó cứ vậy thôi anh phong đang đưa top đúng rồi nè em không biết anh phong có cần nữa không tại vì tuần trước là giao dịch cho anh phong là gần 280 bao rồi là một ngày chỉ năm 10 bao thôi tính ra anh hết rồi tại bây giờ là hơn một tuần rồi nè 260 bao đi 250 bao hết 5 ngày rồi anh phong ca hết rồi khẳng định phong ca hết luôn rồi độ mình nhắn tin anh không trả lời mới nói chứ chứ thường thường mấy cái này là anh anh anh thu hết thôi giờ cứ đấu đi anh em cứ thoải mái đi anh em nào không đấu không đấu nữa thì của anh thôi anh em đấu tiếp tục em ơi một kim 20 túi em ơi cho anh hết túi chắc rồi anh hết túi chắc rồi ngày ăn được 50 bao thôi đúng rồi ngày ăn được 50 bao tối, tối nay mà ăn phát là mai ăn tiếp này. giờ anh là mai ăn tiếp này đúng rồi chính xác ăn ăn liền hai cái này đủ ai có số phòng ca anh chưa ăn đâu ngày hôm nay anh chưa ăn đâu <laughs> má mà những tin anh không trả lời ghê vậy. nói chung là ưu tiên cho anh lên 120 160 nè một ngày anh 50 bao là gần 300 triệu rồi ít đâu gần 300 triệu á rồi ok 173 ghi dành nhà cây này rồi chúng ta sẽ tiếp tục đó là tối phiến tối phiến của dòng sáng tối phiến cấp 5 Hiện tại đang bị lỗi thôi Cấp 5 Vòng sáng 7 ngày hai kim lên 100 xu anh em mua trải nghiệm anh em ơi hỏi một kim đi cho anh em lên một kim một kim anh em ơi 7 ngày có vòng sáng nha anh em một kim 7 ngày Em lên hai kim hai kim anh em ơi Anh em hỏi đâu nhiều người vậy À thì anh Thành Lâm An được hai con và Phường Tường được hai uh, con nữa mà hai bang chia nhau mỗi người một con anh em. Hai kim bảy ngày anh em ơi. Phi dân bảy ngày anh em ơi. Nó có vòng sáng ở dưới chân không Đúng rồi anh ơi, vòng sáng dưới chân có có có có. Có có. có vòng tím tím hiện tại bây giờ là đang bị lỗi không đeo được anh ơi tí nữa sẽ báo ra đơ hiện tại con người đang bị lỗi để em test rồi con này đang bị lỗi con này đang bị lỗi ông nhìn cái con của tôi này nhấc ra này bây giờ nó mất ờ. bây giờ nó mất vòng chưa ờ. đấy khi tôi đeo vào phát nó lên cái vòng tím tím đấy đó ừ như cái vòng sáng này của tao mới là đẹp hai kim lần một Khải mua cho xe trải nghiệm đâu Tại vì Khải cũng đang mang phi dân mà Lỡ ông đấu được con kia cũng có phi dân mang chứ Đốc đốc đốc đốc đốc đốc Bên này, bên này nếu mà những cái con này mà nó có giá giá trị để đấu cao là phải có cái gia hạn đấy Đúng rồi anh, có gia hạn Đấy, từ bên anh ấy, có gia hạn Đây em mua trải nghiệm hai kim bình thường à ừ. Hai kim lần hai rồi em không ai đấu con này nha Không ai đấu con này đúng không Hai kim lần hai anh em ơi Hai kim lần hai Đó Hôm nay được mớ đồ anh em ơi Rồi hai kim lần ba Chốt Em sẽ bỏ trong rương Em bỏ hai kim ra Ok chưa Đó Bỏ vô Mình không mang cho người cho người khác Cho xe mang Rồi tiếp tục hàng hot hàng hot hàng hot trong ngày à, cấp 5 tối phiến ba kim lên 200 sâu lên em ơi ba kim 200 sâu 7 ngày phòng sáng tối phiến nha Nam ba kim hai ba kim hai gom ba kim hai <laughs> không ai mua vương tiêu hai con luôn đi à Em mua 4 kim 4 kim 4 kim anh em ơi khá là đẹp mình mua trải nghiệm một tuần cũng được anh em <laughs> bốn kim anh em ơi con này 500 máu đó bảy ngày nha mọi người con này 7 ngày nha anh em bốn kim anh em ơi bốn kim ra cận bàn mấy thành á hai thành em ơi anh cuốn rồi có rồi đấu luôn à anh đóng trải nghiệm anh em <laughs> bốn kim là một không đẹp trai không đủ lên con người đẹp trai liền lắm cái vòng tím này không thể đẹp bằng cái vòng cái vòng con con phi dân cũng đẹp lắm nha điều anh em hôm nay ông đấu với con phi dân cũng đẹp lắm bốn kim lần một em ơi ừ, ừ, ừ, bốn kim lần một bốn kim lần hai vòng vòng băng ờ, băng băng chủ ấy vòng giống em nè vòng băng chủ nè tâm thánh cũng có bữa em xin tâm đó tâm thánh có nữa nè hai rồi bốn kim lần hai không ai lên em chốt nha anh em rồi em mở bốn kim vô cái em mang ngựa luôn đấy nè đây em giao dịch là bốn kim nha đây em rồi xô về kia rồi chốt đã kiếm rồi hết đó Còn một con, còn một con nữa, còn một con nữa Mình hai con lận Tiếp tục con mới Tiếp tục con mới Nam ơi Tiếp tục con mới con, Một con đầu tiên sẽ là bốn kim Tiếp tục con mới vẫn là bông tiêu anh ơi ờ, Một con là bốn kim xu này bốn kim xu này Tiếp tục cả một con nữa này Đây Tiếp tục anh em ơi ba kim <laughs> Mình muốn trải nghiệm thôi anh em ba kim Hôm nay sẽ tắt AK Ba kim anh em ơi chẳng Giang dạ. Em đốc sâu em trả con người này cái đã Trả tiền con người này 4 kim cái đã Mình có trải nghiệm thì mình mua thôi nè Quan trọng những vấn đề này 4 kim 4, ờ, ba kim 4 kim màu anh 4 kim màu anh 7 ngày anh em lưu ý là anh em kích vô là thấy cái hạn sử dụng 7 ngày nha Rồi hạn sử dụng 7 ngày được rồi bốn kim bỏ qua này đó rồi hết kim luôn lắc này lắc này lắc này rồi bốn kim lần một bốn kim lần một bốn kim lần một rẻ anh rẻ anh rẻ phụ chủ nhưng bắt bắt kêu phong lại chạy, bắt, chạy đâu chạy đâu em chạy đâu em bốn kim lần hai à bốn kim hai bốn kim hai bốn kim năm bốn kim năm lần một con này bảy ngày anh em ơi mang vào là thành ông hoàng bảy ngày đó. <laughs> Bắc Quang đi Chạy vông tiêu sang lờ Đúng rồi Tài ơi Vông tiêu đèo nè Quá đẹp trai luôn Quá đẹp trai luôn Ghé ở đâu bốn kim nam lần hai ba mươi giây này không ai lên chốt bốn kim nam lần hai rất khỏe thế rất đẹp luôn Rồi, chống mà anh Bảo ơi. Ông Kim Nam. Giao dịch người Nam. Ông Kim Nam. Đó. Con ngựa thứ hai, bốn Kim Nam. Rồi. Viên 2000 xu. Quang ơi, Quang ơi, cho anh cái scout đi Quang ơi. Ok anh em ơi. Rồi xong. Có cái gì vậy? Vì sao vậy anh bảo ơi? Dừng lại. Mà anh bảo lúc này đấu dòng ờ, tiên phong một cấp của bang này nè. Đó, giờ quốc thêm con ngựa 4 kim năm nữa. Nói chung là ok. Chơi được trải nghiệm. Trải nghiệm một thì. Đó. Ok anh em ơi. Rồi, cập nhật danh sách đã thành công anh em ơi cập nhật danh sách đã thành công công thành chiến này nọ nha đỡ khải tính toán hôm nay âm thắng thua bao nhiêu rồi sẽ phát lương tiếp tục nha anh em rồi ok cảm ơn em đã theo dõi cái phiên đấu giá này của ban áo và xin chúc anh em một ngày mới vui vẻ và đừng quên cho khả đăng ký kênh ủng hộ cho nha anh em ơi hôm nay là chuẩn bị 12 giờ là ngày mới rồi anh em ơi <laughs> rồi ok chúc anh em à rồi đừng quên cho khả đăng ký kênh ủng hộ nha anh em